Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Ok thì ở giao diện trang chủ của GetExport ấy, bạn sẽ nhấn mục là tạo thư trả lời tự động cho mình này hoặc là nhấn vào mục là công cụ chọn là thư trả lời tự động nha. Ok lúc này sẽ một giao diện như này. Tiếp theo bạn nhấn vào nút à, Create Auto Responder cho mình nha. Tức là tạo thư trả lời tự động ấy. đầu tiên nhất thì bạn sẽ hành nhập tên thư này thì phần tên thư này khách hàng sẽ không nhìn thấy nhá bạn nhập để sau này bạn là dễ tìm dễ quản lý hơn thôi ví dụ mình nhập tên thư là auto the ebook uh, à, sell youtube này ok bước theo thì bạn sẽ hành à, chọn danh bạ liên kết nha rồi đây thì mình sẽ chọn là danh bạ quan tâm ebook sell youtube này rồi kế tiếp ở mục à, cài đặt thư trả lời tự động ấy thì bạn sẽ đang chọn thời gian mà bạn muốn gửi nhá như ở đây mặc định là cái sẽ chọn là cùng lúc với thời gian đăng ký này tức là khi khách hàng họ đăng ký xong ấy thư này sẽ được gửi tự động luôn nha ngoài ra bạn có thể chọn là một ngày này hai ngày hoặc 3 ngày này cũng như 4 ngày này vân vân nha cũng như là bạn có thể chọn độ trễ này dụ như là 12 giờ này hay là 1 giờ 2 giờ này đó cũng như là 22 23 giờ này kế tiếp là bạn có thể chọn gửi chính xác lúc mấy giờ này dụ lúc 0 giờ 1 giờ 2 giờ 3 giờ hay là 23 giờ nha ở đây thì mình sẽ chọn là cùng lúc với thời gian đăng ký này rồi tiếp theo nữa thì à, bạn có thể à, chọn ngày gửi trong tuần nha như ở đây sẽ có từ thứ hai cho đến chủ nhật này bạn muốn gửi vào ngày nào thì bạn sẽ tích chọn vào ha ở đây thì mình sẽ gửi à, tất cả các ngày trong tuần thì mình sẽ tích chọn vào tất cả các ngày luôn nha ok kéo xuống tiếp này thì sẽ là một địa chỉ mail từ cũng như là trả lời đến thì ở video trước thì mình cũng đã chia sẻ với bạn rồi địa chỉ email từ cũng như là sao là địa chỉ email mà bạn sẽ gửi thư đến à, khách hàng của bạn nhé ở đây thì mình sẽ chọn là email này này hoàngianxe.com à, gmail.com ha ngoài ra bạn có thể à, thêm email khác ở mục add another address này nhập tên email cũng như là nhập địa chỉ email, sau đó nhấn vào thêm địa chỉ để tiến hành thêm địa chỉ email mới nhá rồi mục trả lời đến là mục khi khách hàng họ trả lời ấy, là email nào của bạn sẽ nhận được ha ở đây thì mình sẽ chọn email hoàngianxe.com gmail.com này rồi sau đó mục à, dòng tiêu đề, đây là mục khách hàng họ sẽ nhìn thấy ha. Ví dụ như đây mình mở mail của mình lên này, thì đây chính là dòng tiêu đề nhá. Đây là bạn có thể quan sát thấy này, như là invoice payment à, reminder này. Đó, cũng như là cảnh báo bảo mật này. Ok thì ở đây mình cũng đã tạo sẵn email rồi nhá. Đây thì ở đây mình sẽ có 5 email này. Mình gửi à, cho khách hàng cả 5 email này nhá. Email đầu tiên sẽ là email gửi mồi thu hút cho họ này với tiêu đề là đây là ebook miễn phí của bạn này tên của họ ha mình sẽ bôi đen này sau đó sao chép này rồi quay trở lại và dán vào đây nhá ở mục tên của họ thì mình sẽ cá nhân hóa này bôi đen này sau đó nhấn vào biểu tượng hình người có cây bút này ha chọn là name này ok ngoài ra bạn có thể à, thêm xem trước văn bản ha mục xem trước văn bản này nghĩa là sao đây đây chính là mục này này đó Ví dụ như đây là hoàn tất việc thiết lập này hay là mới đăng nhập trên Galaxy ờ, Note 10 5G này. Đó, đây chính là mục ờ, xem trước văn bản ha. Ở đây thì mình không cần thì mình sẽ tắt đi này. Rồi tiếp theo ở mục ờ, thiết kế nội dung này. Ở đây thì mình sẽ tiến hành thiết kế thư nha. Bạn nhớ mục thiết kế thư cho mình này. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các mẫu thiết kế và nội dung ha. Như ở đây sẽ có mẫu thiết kế có sẵn này với rất nhiều các mẫu đẹp như ở trong video trước ấy thì mình khuyên chân thành khuyến khích các bạn là không nên sử dụng những mẫu màu mè này nhá để thư của chúng ta tránh vào hòm thư spam tức là thư rác ha rồi ngoài ra có các mẫu của tôi này cũng như mẫu trống này hay là trình biên tập HTML cũng như là thư hiện có ha đó thì trong video trước thì mình đã hướng dẫn bạn các chúng ta tạo newsletter tức là bản tin để gửi email hàng loạt đến à, danh sách khách hàng của chúng ta đây chính là thư trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi ở đây thì mình sẽ chọn mẫu trống này và mình sẽ chọn là mẫu một cột hoặc là mẫu trống này nha để chọn mẫu thì bạn sẽ nhấn vào sử dụng mẫu này. Ok, lúc này sẽ là một giao diện để chúng ta tạo nội dung email như thế này. Đầu tiên nhất thì bạn có thể thêm logo này. Ở đây thì mình không thêm logo thì mình sẽ tắt đi nha. Mình sẽ tắt ở mục ờ, hiển thị logo này. Rồi sau đó mục này thì bạn sẽ hành là chèn văn bản vào nha. Mình sẽ quay lại bố cục này. Rồi kéo văn bản vào đây này. Ok, mình sẽ quay trở lại à, nội dung email này. Sao chép nha. và dán vào đây này ok cỡ chữ to đúng không bạn sẽ chỉnh ờ, cỡ chữ ở đây này giúp mình chọn ờ, cỡ chữ là 18 này rồi ngoài ra bạn có thể ờ, chỉnh phông chữ đây nha có rất nhiều phông chữ thì bạn có thể lựa chọn này ở đây thì mình sẽ chọn phông chữ mặc định là Arial nha rồi xin chào tên của họ thì mình sẽ cá nhân hóa này nhấn biểu tượng hình người có cái bút này tìm name này Ok, đây là ebook miễn phí làm thế nào share video lên top 1 YouTube ngay sau khi công khai này. Rồi bạn có thể truy cập nó ở đây, đây là link tải ebook này. Thì mình sẽ tiến hành chèn link vào nha. Ok, mình sẽ bôi đen này. Sau đó nhấn à, Ctrl K này. Hoặc là bạn có thể uh, nhấn biểu tượng này nha để chèn link này. Đường link ebook của mình là uh, đây. Kế tiếp nhấn vào chèn này. Ok như vậy mình đã chèn link thành cơ Ngoài ra mình có thể chèn link group nhóm này Tham gia nhóm ngay tại đây này Bôi đen này, sau đó chèn link này Ok, như vậy là mình đã soạn thư thành công rồi ha Ngoài ra bạn có thể thêm nút này Đó, đây Kéo sang này Dụ nút của mình là tham gia nhóm ngay này đây có thể uh, tăng kích cỡ chữ này lên uh, ờ, 20 chẳng hạn này rồi đổi màu nút này dụ mình đổi sang màu đỏ này bôi đậm chữ ha rồi mình sẽ cho phần này xuống này thêm văn bản nha rồi ok như vậy là mình đã soạn nội dung email xong rồi nha Tiếp theo bạn quan sát góc phải trên cùng này ở mục ờ, thử nghiệm và xem trước này. Bạn nhấn vào mục ờ, kiểm tra thư rác, tức là kiểm tra mức độ spam của thư này nha Ok. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có thông báo là tuyệt này, tức là có ít khả năng thư của bạn sẽ rơi vào thư mục ờ, thư rác, tức là thư spam đấy. Bạn vẫn có thể kiểm tra chi tiết bên dưới để xem có gì cần cải thiện hay không, hoặc bạn có thể gửi đi ngay nha. Thì ở bên dưới sẽ có hai mục chúng ta cần cải thiện này Mục đầu tiên là địa chỉ từ ờ, không thuộc miền tùy chỉnh này. Nghĩa là sao? Là bạn có thể ờ, thêm tên miền tùy chỉnh ờ, trên get nha. Ngoài ra chúng ta cần tùy chỉnh thêm là chữ ký DKIM chính xác này. Ok, hai mục này nếu mình để nguyên thì thư của mình vẫn sẽ ít khả năng vào mục thư spam tức là thư ra nha. Ok, sau khi kiểm tra xong rồi, bạn nhấn vào tiếp theo ở góc bên phải trên cùng này. Rồi kéo xuống nha. Rồi mức độ thu của mình là ổn rồi này. Kế tiếp là mục theo dõi này, bạn có thể bật tắt à, theo dõi lượt nhấp nha. Ở đây thì mình sẽ bật lên để mình à, đo lường phân tích lượt nhấp, xem mức độ hiệu quả. Rồi sau đó mình sẽ tối ưu mail này ha. Sau khi xong hết tất cả mục rồi, bạn nhấn vào lưu và xuất bản này. Ok, như vậy mình đã xuất bản thư trả lời tự động thành công. Đây, đây chính là thư mình vừa tạo nha. Rồi thì đây là thư mình gửi à, ngay sau khi họ đăng ký à, nhận ebook miễn phí từ mình. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành tập một loạt chuỗi thư trả lời tự động nữa nha như ví dụ như là thư trả lời tự động sau một ngày này rồi sau hai ngày hay là sau 4 à, ngày sau 5 ngày sau một tuần sau hai tuần cũng như là sau nửa tháng rồi sau một tháng nha Ok ngoài ra bạn có thể à, chuyển chế độ xem để chúng ta dễ hình dung này dụ mình chuyển sang chế độ dạng lưới này đó đây là thư mình gửi ngay sau khi họ đăng ký nhận ebook miễn phí từ mình nha tiếp theo mình sẽ tiến hành à, tạo thư trả lời tự động sau một ngày sau hai ngày cũng như là sau 3 ngày rồi sau một tuần cũng như sau nửa tháng hay là sau một tháng nha Ok, mình sẽ tiếp tục nhấn vào tạo thư trả lời tự động này. Rồi tương tự như vừa nãy thì mình sẽ đánh à, nhập tên thư nha. Thư vừa nãy mình tạm gọi là thư không đi thì thư này sẽ là thư à, thư 1 này. Ok, kế tiếp chọn là danh bạ liên kết này. Quan tâm ebook sale YouTube. Thì uh, thư này mình sẽ gửi sau một ngày nha. Ok, và mình sẽ gửi uh, tất cả các ngày trong tuần này. Địa chỉ email từ uh, email này này, trả lời đến cũng từ email này nha dòng tiêu đề này ok ima một là thiết lập trạng thái này mình sẽ bôi len này sao chép này quay trở lại và dám ở đây nhá tên người nhận này mình sẽ cá nhân hóa nhá name này ok ở mục xem chắc văn bản thì mình không cần kế tiếp uh, thiết kế và nội dung thư này thì uh, thiết kế như vừa lại thôi chọn là mẫu trống này ở đây thì mình sẽ chọn một cột nha, nhấn vào sử dụng mẫu này. Ok, tắt hiển thị ờ, logo đi nha. Thêm văn bản này, kéo sang này. Bôi đen này. Sao chép này, quay trở lại và dán vào đây nha. Chỉnh cỡ chữ này, 18 này. Xin chào tinh người nhận mình sẽ cá nhân hóa này nêm này nếu bạn chưa có bạn có thể lấy nó tại đây này Tức là link download à, book đấy ok vui đen này chèn link này nhấn vào chèn này kế tiếp có thể chèn nút nha ok mình sẽ để đoạn văn bản này sang à, và mặt khăn rồi mình sẽ chèn thêm nút này chỉnh văn bản nút này tải ebook ngay này thêm url nha ok đổi màu nút này bôi đậm này chỉnh cỡ chữ này 20 nha ok như vậy mình đã tạo nội dung email xong rồi nha Tiếp theo này, kiểm tra mức độ spam nha. Tuyệt, như vậy là thư của mình đã ok. Kế tiếp nhấn vào tiếp theo ở góc bên phải trên cùng này. Rồi kéo xuống này. Ok, thư của mình đã ok rồi nha. Sau đó nhấn vào lưu và xuất bản này. Như vậy là mình đã xuất bản thư trả lời tự động thành công. Rồi mình có thể chỉnh sửa tên thư vừa nãy để sau này à, dễ quản lý hơn nha bạn quan sát à, góc bên phải này những biểu tượng bao giờ chấm dọc này chọn là sửa cho mình nhá ok mình sẽ đổi tên thư là email à, không này ebook uh, sell youtube kế tiếp kéo xuống này nhấn vào cập nhật này ok như vậy mình đã đổi tên thành công mình đổi cả tên thư này nữa nhá sửa này uh, book uh, sell view tool này cập nhật nhá Ok như vậy mình đã cập nhật thành công Kế tiếp mình sẽ tiến hành à, tạo thêm những thư email số 3, số 4, số 5 để chúng ta gửi sau 2 ngày cũng như là sau 3 ngày, sau 4 ngày, sau 5 ngày hoặc là sau một tuần cũng như là sau một tháng tùy bạn lựa chọn các mốc thời gian đó nha. Tương tự như thế bạn sẽ nhấn vào tạo thư trả lời tự động này. Đó nhập tên thư này, ví dụ email à, gửi sau 2 à, ngày này của ebook à, SEO YouTube chọn danh bạ liên kết là quan tâm ebook SEO YouTube này email này sẽ gửi sau hai ngày nhá ok địa chỉ mail từ này trả lời đến này rồi nhập dòng tiêu đề này cũng như là thiết kế thư này đó đối với những email thứ hai này bạn có thể à, kể câu chuyện của bạn này cũng như là email thứ ba có thể tiết lộ giải pháp này hay là email thứ tư là kể những lợi ích tiềm ẩn nhá rồi email thứ năm là có thể nói về sự khẩn cấp này. Thì đối với email này bạn có thể uh, chèn một số sản phẩm mà bạn đang bán nhá. Đó thì bạn có thể uh, tham khảo mẫu kịch bản uh, thư trả lời tự động này nhá. Ok. Thì ok như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tạo auto responder tức là tạo một chuỗi thư trả lời tự động